Xe đã phách cách tôi vẫn chưa quen Đường thì tôi trôi bời Còn tôi vẫn cứ đứng đợi Em nhẹ bước đến như đã thôi hẹn Trời chờ cho heo mây Vì tôi đã lỡ yêu em Cũng may đường về nhà em quá xa Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát Nhớ thương ngạnh nhìn em thoáng qua Hạ ơi đừng trôi mãi mà kệ em với tôi đi về Mới chỉ nhìn em khóc Tôi mong chợt nhận ra đã yêu em rồi Sang trong cho mình mừng trôi rồi ánh mắt em trong lòng tôi Ngập ngừng chưa nói Mãi sao để cho anh ngóng em đi về Khoảnh khắc đó chưa nên cầu, Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên Nhẹ tà áo Những còn. đường chờ em như chờ ánh nắng lên cho cho lại nghe tiếng không tin thổn thức nhẹ nhàng hương hoa gần đèn sáng bên nhẹ theo chiều về gió dựa về tôi mỗi khi đi về sang trong cho mê ngừng trôi rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mãi giờ để cho anh ngóng em đi về khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hoa cứ ngắt hương em đêm hè dòng sông khẽ bên nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em dù phía trước có mưa rào trên đường hơi ta sẽ qua chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu được số dành em khi em buồn đừng cho em đưa sẽ chẳng em lên 없이 찡이던